Xin à, kính chào quý bà con Nhân dịp đầu à, năm mới ô tô Kiên Anh xin kính chúc quý bà con à, một năm mới an khang thịnh vượng Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu một mẫu xe mà ô tô Kiên Anh mới lấy về Đó là chiếc Philey máy dầu Isuzu sản xuất 208 Đang cho trải nghiệm trên cái đường trường để xem cái côn số nó hoạt động tốt không nha bà con thấy đánh lái vô lăng rất là chắc máy dầu Isuzu được trang bị thêm à, cái đầu DVD có màn hình luôn hai màn hình âm thanh nghe à, rất là hay chủ xe này cũng đã trang bị thêm cả một cái à, âm ly mấy cái loa nằm dưới này bà con thanh có thể nói là như vũ trường à, về tăng tốc và cái à, côn số nhả côn đạp côn rất là nhẹ nhàng máy êm bốc và rất tiết kiệm nhiên liệu trăm cây tầm 6 đến 7 lít dầu trên 100 km mà thôi máy Isuzu mà. ghế à, khá là đẹp dàn lốp còn mới máy không có đổ hơi và còn rất êm nha quý bà con Và đây, ô tô Cân Anh xin quay uh, chi tiết phần bên ngoài của mẫu xe Phailey sản xuất 208 Với mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để ở khu vực uh, miền Tây, Kiên Giang, Rạch Giá, Kiên Giang. C1 lô 11 đường Phạm Hùng, khu lớn biển, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Quý anh chị có nhu cầu thì xin liên lạc với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999. À, khi ô tô Kiên Anh phát trên ờ, fanpage và trên uh, Facebook thì à, cũng có cái đường link để dẫn vào cái kênh YouTube là cái kênh YouTube là quý vị đánh chữ Kiên Anh là hiện ra luôn và quý vị bấm vào ô đăng ký là khi nào bất cứ khi nào chiếc à, xe nào của ô tô Kiên Anh mới lấy về và quay thì sẽ báo về máy của anh chị là đầu tiên để cho mình dễ kết nối hơn Với mẫu xe này thì ô tô Kiên Anh mới lấy về là nó sản xuất 208 Đây đèn đấy đèn còn khá là đẹp nữa. hôm nay ô tô kiên anh sẽ quay chi tiết cái này nhưng cái này là đã sơn lại rồi nhưng mà còn sơn lại còn mới tinh mới nguyên đây là dàn lốp ở phía trước bên tài lốp còn rất là mới nha quý vị xe này là không có đổ dầu nhớt gì đâu ạ đấy phía trong là vẫn còn khô rang nha quý vị đấy trợ lực đây học lòng rè là không có mục mọt gì cả những cái ốp già ốp hông này cũng còn mới này rất là mới sơn còn khá là đẹp với mẫu xe này chỉ có về trên ờ, tiêu thụ nhiên liệu chỉ để 6 đến 7 lít trên 100 km lít dầu trên 100 km thôi rất thích hợp với các ờ, quý anh chị và bà con ở khu vực ờ, vùng sâu vùng xa hay là các anh chị ở khu vực công trình xài cho lĩnh vực công trình thì chở đồ hoặc là đi thì rất là lành cái này là mình vận chuyển khách hay là ấy là rất là hợp lý nha quý vị nó phía sau này rất còn rất là đẹp các đường chi tiết đường gân ô tô kiên anh cam kết là chiếc xe này là không có ngập nước hay là cấn đụng gì cả nhé quý vị bộ lốp là vẫn còn mới bốn lốp là đều hình như còn, còn mới nguyên quý vị ạ mẫu xe này là sản xuất 2008 xe tư nhân thì à, với à, giá bán ô tô Kiên Anh hiện tại bán chiếc xe này giá chỉ là 85 triệu cho bà con thôi ạ chỉ 85 triệu một chiếc xe này thôi bán nhanh à, mẫu này mẫu xe này đã đăng ký là 7 chỗ ngồi máy dầu form dáng cực kỳ đẹp chạy rất là lành và bốc với mức giá chỉ 85 triệu đồng nha quý vị đây là bánh trước ở bên à, phụ ấy lốp còn rất là cao và mới lòng rè là không có bị mục mọt gì cả dưới gầm đây đây những cái hệ thống này đây nó còn rất là đẹp tí nữa ô tô kênh anh xin quay chi tiết cái phần phía trong của xe này nữa nhé quý vị đây là bánh à, à, sau ở bên phụ ấy kính chiếc sơn chiếc là đã dặm tốt rồi nhưng mà không có mục mọt hay là bị gì cả rồi bây giờ ô tô tiến hành vào chi tiết của từng phần của chiếc xe này đây là cánh cửa của chiếc Fairly 208 về cái đường gân keo chỉ vẫn còn nguyên cũng không cần quay chi tiết nhiều cái dòng xe này nó là vậy thôi nhưng mà nó vẫn còn zin không có cấn đụng và không có mục mọt gì nhé bà con đây là phần tắp lô táp lô đã được trang bị cái màn hình à, bự này là màn hình à, re này còn đây là âm thanh kết nối với cái dàn à, loa này đây chủ xe đã độ thêm cái dàn loa này nghe khá là hay dàn ghế da thì dàn ghế da này là vẫn còn khá là đẹp bà con về không phải thay đâu không phải thay làm gì hết Đấy. những cái tấm lót dưới này nó vẫn còn mới này còn khá là mới đây trong các nách cánh cửa không có mục mọt gì không có mục mọt gì nhé bà con góc chữ A này mọi thứ này là ô tô kênh anh sẽ quay chi tiết rồi à, quý vị có à, không cần phải xuống coi xe đâu là đặt tiền ô tô kênh anh chuyển thẳng lên luôn cho nó nhanh Đó. đây là cánh cửa phía sau ở bên phụ thì với mẫu xe này ô tô kênh anh đang để tại khu vực rạch giá tỉnh Kiên Giang là với mức giá bán đặc biệt cho bà con là mức giá chỉ 85 triệu không thương lượng nhé bà con 85 triệu quý vị nào mà còn muốn mua thì à, alo cho ô tô Kiên Anh chỉ 85 triệu một chiếc xe này thôi sản xuất 208 nhé sản xuất 208 máy dầu Isuzu máy Isuzu cực kỳ lành và bền đây là hàng ghế phía sau ở bên à, phía sau đặc biệt là chiếc xe này là cái dàn lạnh là vẫn còn nguyên hai dàn lạnh nhá quý vị đây cái dàn lạnh đó là vẫn còn nhé vẫn còn rất là mát nên là mình về mình làm à, dịch vụ là ok bà con không có bị à, la khách la là nóng đâu ạ đây là cái dàn trần trần nỉ zin theo xe còn nguyên trần nỉ zin theo xe còn nguyên phía đằng sau nó còn khá là sạch sẽ đây đấy khi chúng ta xếp hàng này xếp lên ấy, thì chúng ta sẽ được cái nguyên một cái bầy à, cái cái cái cái thùng hàng như này để bà con à, chở hàng chở đồ này còn khi nào mà mình ấy lên mình chở khách thì mình xe kéo cái hàng ghế này lên đó là ok rồi đi vào trong đây là khoang tổng thể của khoang uh, à, táp bi uh, táp lô xe với vô lăng bốn chấu tích hợp cái hệ thống ờ, điều khiển giải trí ở trên xe là có tích hợp ở trên vô lăng rồi vô lăng trợ lực rất là nhẹ nhẹ nhàng mọi chức năng đều còn hoạt động hoàn hảo hoạt động hết nhé những cái nút uh, máy lạnh này quay chi tiết cho bà con nhìn cho rõ vô lăng số km đi chắc nhiều rồi không có nói nhiều nhưng mà đặc biệt là chiếc xe này dàn con ngựa này vẫn còn nguyên bình thường là những cái xe phay ly là cái này nó sẽ bị rách nát và bị rách hết rồi bị bị bị bẻ rách nhưng mà chiếc xe này là vẫn còn quý vị về kỹ thì là lấy cái thuốc tẩy tẩy omo cái là tẩy ra là nó trắng tinh rất là đẹp căng nút kính điện vẫn còn hoạt động đây trụ đây các tấm nhựa của trụ là không có bị bẻ đây cánh cửa các hốc cánh cửa phía sau không có mục mọt đấy nhá quý vị với mức giá chỉ 85 triệu là với mức giá này thì ô tô Kinh Anh là không có bớt nha quý vị đây đây là lốp sơ cua của chiếc xe này lớp sơ cua là lớp cũng còn khá là mới thôi khá là mới còn đây là phía sau của chiếc Feli với khoang để đồ cực kỳ rộng rãi quý vị có thể chở được hàng tấn hàng cũng được nếu mà mình xếp lên à, về là mình khả chở cả cả tấn hàng đấy. đấy xếp cái hàng ghế đó xuống rồi mình kéo cái này lên là rất là rộng đấy rộng thanh thang chở đồ là rộng thanh thang nha quý vị và khi mình chở 7 người thì mình kéo cái hàng ghế đó xuống đặc biệt là cái dàn lạnh là vẫn còn cái dàn lạnh này là vẫn còn hoạt động rất là lạnh đây là nút điều khiển là lạnh này với mẫu xe này là khoang nội thất này quý vị chở 8 người là rộng cực kỳ rộng rãi đi chỉ 6 lít dầu thôi trên 100 cây cực kỳ kinh tế và đặc biệt máy Isuzu cho nên là cái uh, nó rất là lành đi không có bị hỏng vặt dọc đường đâu còn phía sau cốp sau của dòng xe này đây cũng không có cấn đụng không có cấn động gì cả nha quý vị sơn thì cũng đã có sơn giảm tút rồi đấy những cái này là sơn hết rồi này sơn giảm tút những mẫu xe này thì mình phải sơn lại là đúng rồi đấy, thanh ấy Đây là phía dưới gầm Gầm là không có mục mọt gì cả Những cái tấm máy này vẫn còn nguyên này Tấm à, hộp của cái à, thùng dầu Đây Đấy Phía dưới cầu là cực kỳ khô ráo Chiếc xe này là dẫn động cầu sau nha quý vị Đấy Dẫn động cầu sau Nên là mạnh mẽ Và chở được rất nhiều hàng với cái à, sử dụng cái bộ nhíp này là quý vị chở được rất là nhiều hàng có một số xe du lịch là nó xài bằng lò xo thì chở hàng nó sẽ ít hơn còn đây là phía bánh sau ở bên uh, tài đấy cũng rất là khá mới nha bà con trong lòng già đây lòng già không có mục mọt gì cả đây là cánh cửa phía sau bên tài đấy những cái keo chỉ này cũng vẫn còn nguyên nhá bà quý bà con đây keo chỉ là còn nguyên tất cả các hệ thống như nút điện là vẫn còn hoạt động đầy đủ cả kính điện là vẫn còn hoạt động nhé bà con các hốc cánh cửa các cờ nổi là vẫn còn không có bị mục mọt hay là bị gì cả cấn đụng gì cả đây là mặt à, vô lăng nhìn từ phía bên tài vào còn đây là nút kính tổng thì với mẫu chai này ô tô kênh Anh bán giá chỉ 85 triệu đồng thôi Không thương lượng nhé quý vị Quý bà con không có thương lượng ạ Số km đã đi thì để thử coi xem 270 rồi 270 ngàn rồi Không thể nói được Đấy Gương đã tích hợp cái gương chống chói Có hiển thị cái à, nhiệt độ ở trên này màn hình này là màn hình camera re còn hoang còn đạo không đấy camera re nhé quý vị đó còn đây là màn hình của cái loa loa này loa phía dưới này đó camera re này vẫn còn hoạt động Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi phần máy của chiếc xe này nhá Với trái tim của chiếc Feli này là mẫu máy của Isuzu Isuzu Highlander ấy, máy dầu 2.8 lít không có turbo xài heo cơ nên là cực kỳ dễ sửa chữa và tiết kiệm nhiên liệu máy thì đặc biệt là máy là rất là khô ráo không có một miếng dầu nhớt nào đổ ra ngoài máy dầu mà không có miếng dầu nào đâu vẫn còn sạch tưng tơ lưng không có dầu đổ ra lằng nhằng đâu ạ máy nổ rất là êm Đó. máy lạnh thì cực kỳ lạnh hai dàn lạnh đều là rất là lạnh đây là những cái thanh rằng phía đầu xe là vẫn còn nguyên này chứng tỏ là xe không có bị cấn đụng hay ngập nước gì đâu nhá máy như này là không có bị ngập nước ạ cam kết là không có ngập nước hay đâm đụng gì cả chỉ có xấu theo thời gian thôi đây lắp cabo hệ thống đèn nó vẫn còn đèn sương mù vẫn còn hoạt động đây phía sau phía gầm máy đây phía gầm máy nó vẫn còn đen thui sạch sẽ cực kỳ khô ráo và những cái chi tiết như cái răng cao su hoặc là cái đầu rô tin là vẫn còn rất là chắc chắn nhé cao su vẫn còn rất là dày đây phía trong máy đấy đấy quý vị về là chỉ việc đi thôi không cần phải làm gì nhiều đâu chỉ việc xài sử dụng và kiếm tiền luôn thì à, hôm nay ô tô kiên anh chỉ có giới thiệu mẫu xe này tới đây thôi thì chiếc xe này đang để hiện tại đang để tại khu vực lấn biển thành phố rạch giá tỉnh kiên giang với mức giá bán của mẫu isuzu máy dầu sản xuất 208 này ô tô kiên anh bán với giá chỉ 85 triệu đồng không thương lượng nha bà con 85 triệu đồng một mẫu máy dầu sản xuất 208 Isuzu xe còn khá là đẹp đã trải nghiệm rồi chạy rất là chắc quý vị quý và các bạn nhanh tay thì điện thoại cho ô tô Kiên Anh với số điện thoại là 098345 7763 hoặc 085 88 44 999 nhé bà con thì uh, Quý vị có thể đăng ký kênh trên kênh bán hàng của ô tô Cân Anh hoàn toàn miễn phí trên YouTube là quý vị sửa vào YouTube vào hộp tìm kiếm và bấm chữ Kiên Anh là hiện ra nguyên cái à, trang của ô tô Kiên Anh rồi thì là cũng rất nhiều mẫu xe về hàng tuần để phục vụ quý bà con. Ô tô Kiên Anh cam kết về chất lượng và đâm đụng cái nói thế nào thì à, là ô tô Kiên Anh sẽ nói rõ cho quý khách như vậy chứ không có giấu giếm gì tất cả về quý khách cả đấy rất là đẹp rồi xin à, chào bà con nhé